Chào các bạn, hiện tại mình đang ở vườn hoa dâm bụt nha các bạn Ở dưới khu chung cư Và đây là khu chung cư của mình Dạ thì cũng chuẩn bị về rồi Cũng bị chuẩn bị tối rồi Nên mình kết thúc video tại đây nha các bạn